chọn một nhà đức vào cõi phật lòng từ bi chân chất thẳng ngay tuổi nhỏ chi có ai bị một lòng mộ đạo quyết thì đi tu chọn chín năm chẳng nài lao khổ mong công lành cứu khổ chung sanh dạ phước cần thơ xin à, kính chào cô chú anh chị và các bạn nha hôm nay mình à, sẽ à, quay lại đây thăm chú út đẹp để coi coi hôm giờ đi chữa bệnh như thế nào rồi chú út ơi bữa đi khám rồi bác sĩ nói sao đã đỡ vậy đó anh bớt rồi mai mốt rồi đi nữa à là cho thuốc uống hàng sao chốt cho, dạ, cho thuốc uống có một bữa mà cho uống ờ, thuốc quậy trong cái ly á dạ rồi chú uống mà chú thấy trong mình chú như thế nào thấy cũng đỡ thấy cũng khỏe không cái đó là khỏe rồi ờ, mấy cái uh, tay chân dãy rồi nè còn uh, có chóc được miếng nào không thuốc đó là thuốc gì chú không biết dạ rồi chừng nào mình mới đi nữa rồi chừng nào cô quyên với cô hiền à. cho hay mới đi từ bữa bữa tới bữa nay làm đi được mấy lần rồi chú đi hai lần rồi. hai lần rồi ha dạ thấy cũng khỏe hơn nhiều phải không dạ rồi bữa nay thì chú bán được không hai bữa, nay bị cảm nên à, bị cảm bị... hả không có đi bán ha bữa nãy giờ nằm ở nhà nằm ở nhà rồi bữa nay có tính đi bán không có tính chiều chiều mát mát dạ đây thì chắc có lẽ cô chú anh chị biết ờ, về chú út phải không ạ à, như chóc cũng ờ, không biết thấy có chóc không nữa tại vì trước con cũng có coi trên đầu chú kỹ rồi sáng giờ có lại phật đốt nhang gì chưa sáng rồi có đốt nhang rồi tới chiều mới đốt nhang nữa mới đốt nhang nữa dạ. nghe giọng con nãy giờ chú biết con là ai không mới mới nghe lạ đâu biết nữa. À. con phước nè dạ ôi ủa rồi nhìn không thấy rõ luôn hả nhưng mà thấy. Ừ lắm hả chú mà mà không thấy tay chân ôi sao đợt này con thấy nó nhiều hơn được rồi ta nè. nóng ờ, hai hai bữa này nóng cảm như nó nó chổi vậy hả nó khô dạ. không chú dạ nói chuyện hay ngạt ngạt à, nhưng mình bữa nay mình cũng không được khỏe trong người hả dạ nó, nó sổ mũi dạ đây con uh, gửi cho chú uh, ít tiền nè mình mua thuốc mình uống đi nè tặng chú một triệu nè bỏ túi nha thấy dạ. không thấy rõ không dạ, dạ đúng không đúng chịu không dạ cảm ơn cảm ơn cho dạ. cô, cô bác à, à, anh chị à, à, với chú phước này nè làm ơn à, dạ. ở ờ, cho cầu cho tam bảo gia hộ cho mấy người giúp đỡ cho con à, được bình an tăng long phước thọ Vì chừng nào mà cô ờ, cô Quyên với lại cái chú kia điện thoại tiếp thì mình sẽ đi Sài Gòn tiếp Dạ Cũng mong cho chú uh, giảm ha, giảm được cái phần nào okay. Dạ. Chứ không thôi nó nhức mỏi lắm hả chú Dạ, đau, nó như mấy này, nó nóng cái nó nứt Dạ, dạ. mà như nãy con hỏi đó chiều nay chú có đi bán không tính đi bán không hay là bữa nay mình nghỉ bữa nay mình có tiền rồi thôi mình nghỉ ở nhà đi à, nếu anh thấy khỏe chiều thấy mát mát thấy khỏe nó không còn ấy thì đi bán hồi à, lội ra đi bán dạ. vậy bữa nay mình lấy ít thôi bình thường là mình lấy bao nhiêu tờ hả chú lấy uh, sáu chục tờ mà mà lấy hai bữa là trăm hai đó bữa bán à, bị đi gửi người ta mượn người ta đi giùm nó phải lấy hai bữa dạ bán từ đây tới đầu cầu vậy đó à. tức là trăm hai trăm hai tờ mà mình bán hai bữa bán buổi chiều bán ngày mai nữa dạ. chưa trưa thì mình về nhà nghỉ ngơi dạ. vé số thì người ta lấy giùm luôn còn hỏi thiệt anh này với số mình lấy thiếu hay là mình trả tiền tại đâu có nhỏ thiếu nào à vậy là mình cũng trả tiền à. bữa cơm là như đợt trước hỏi thì chắc chú ăn cơm ngoài không phải không đâu có nấu nướng gì ở nhà không có đi gửi gặp ai quen đó ta đi à, mấy dầm đó gửi mua hai bịch bún ha bịch cơm chay gì đó rồi cái bắt đầu ăn sáng bịch chịu bịch nhiều không ờ à, vậy đó hả dạ yeah bún chai ha cơm chai gì đó à, cô chú anh chị xem à, bên à, đó đó chú à, quy tâm tâm bảo nên lúc nào cũng phải thờ phụng ở nhà đầy đủ như vậy Ngày là lại như đợt trước chú nói là lại mấy bao bao bao nhiêu lại chú cầu phước lành lại tới ba thời tới một ngàn tám lại một ngàn tám dạ ba thời là mình đọc đó hả con thì không có gành gì kinh một ngàn là như thế nào là một, mấy cử ờ, ba, ba ba ba thầy là ba cử sáng à, chiều rồi à, phi 12 giờ lại cái nữa rồi mới ngồi à, niệm phật à, nhưng giờ thường là chú đọc bài kinh gì thường à, thường thì đọc bài kinh à, qua mà cái đoạn à, mẹ quan âm á dạ đức quan âm quay thần lòng khắp thế gian đều trọng danh ngài chúng sanh hết thầy ai ai khi nào gặp nạn niệm ngài liền qua quan thế âm cứu khổ độ sanh nếu ai có một niềm lành hễ ngài nghe tiếng ân thanh tới liền dầu trong bình liên miên khổ cực niệm danh ngài lập tức khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hàng ngày chí tâm niệm tới danh ngài cùng qua vô lượng kiếp ta bà thế giới ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian qua thần trong à, chốn đòn trang diệu trang dương ngự khai hoàng vua cha diệu âm mây chính là chỉ cả sao cùng tu chứng quả văn thù diệu âm chỉ thứ cùng tu đền bù công lao chọn một nhà được vào cõi phật lòng từ bi chân chất thẳng ngay tuổi nhỏ chi có ai bị một lòng mộ đạo quyết thì đi tu chọn chín năm chẳng nài lao khổ mong công lành, cứu khổ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành một lòng ô đạo thì nguyên thành tiền năng một cành tiên mây làm che phủ Có giang tiên thành nhũ bao quanh cành tốt dành cho người lành Rồi vậy cũng được rồi dạ, dạ. Thuộc hết trơn vậy luôn Dạ Bài vậy một ngày đọc ba lần vậy lần chắc cũng mấy tiếng đồng hồ á hả Mới à. xong Không cái ờ, nó ờ, làm tụng à, là nghệ dân bữa à, mình sám hối mình mới tụng à. tụng à, là như bữa 14, 23, 29 rồi đó còn cái cái hàng ngày thì chỉ lại với mà niệm Phật thôi à ngồi tới 12 giờ lại rồi đốt nhang nguyện hương rồi lại rồi rồi niệm Phật tới 3 giờ sáng rồi mới dạ yeah thôi vậy chú dình sức khỏe nha dạ có gì à, lâu lâu có việc còn đi ngang qua con ghé con thăm coi tình hình chú như thế nào dạ rồi chúc sức khỏe chú nha dạ. à, nguyện cho chú uh, mau hết bệnh à, nói chung à. là bệnh thì giờ mình cũng nặng quá thì có thể là nó suy giảm được cho chú uh, bao nhiêu hay bao nhiêu nó đỡ à. dạ rồi mong trời à, phật thánh thần phù hộ cho chú dạ. hay gì là phật <laughs>